xong rồi cái em xem em làm <coughs> à, à, thì trong buổi tối ngày hôm nay thì à, anh Bình sẽ hướng dẫn cho em đó là cái cách chọn chủ đề như thế nào và lên kế hoạch à, để chúng ta làm video thì cái phần à, quan trọng nhất đó là phần nội dung rồi nhé phần kỹ thuật thì à, nó rất đơn giản thôi bởi vì khi khi nào em gì em đã dám quay video đầu tiên thì anh sẽ hướng dẫn em kỹ thuật làm rất là nhanh và yeah. Dạ. quan trọng nhất đó là gì là cái nội dung em em muốn trình bày cho khán giả muốn trình bày cho khách hàng đấy yeah. Dạ. thì trong video marketing phần kỹ thuật nó vẫn xếp sau em nhé phần ví dụ làm hình ảnh làm hiệu ứng cái này rất dễ rồi đó thì anh đã có sẵn hết video rồi cái này anh chỉ tung em em học theo là, là được thôi à Nên anh Hoàng anh gì anh xem video của anh là anh làm theo rất là ngon lành đúng không đó thì quan trọng nhất đó là cái phần quan trọng nhất trong ờ, video đó là cái chủ đề em chọn chủ đề gì nhé chủ đề làm video em một xíu em không là cái gì đóng cửa video nó wifi nó không vô <clears throat> rồi em em thấy màn hình anh bị chưa nghe rõ chưa dạ em thấy rồi rồi em nghe rõ em bấm Đây cho anh video màu xanh lá ừ, nghe rõ bấm số 1 đi một xanh lá đúng không bấm số 1 xem là để tương tác này đây là buổi cốt sinh cho em nhé buổi cốt sinh. được cái là lãnh hoàng anh là anh anh tự cốt anh rồi bởi hôm kia gặp mặt ở cà phê anh đã nói chuyện rồi là đây là muốn được ở trong anh phải mạnh anh tự làm nhé <clears throat> để xem video bình à, anh hoàng có cần học đâu à, anh làm rất tốt đấy mà làm vượt qua gì vượt qua sự mong đợi nhé. vượt qua cái thang điểm 10 luôn thông thường con người chúng ta đúng không khi làm dùng một cái gì đó gì điểm số là điểm 10 viết trong học tập điểm 10 có nhất đúng không và đối với con người chúng ta ấy phải vượt em ạ vượt dạ. đích ờ, người khác về đích đúng không mình mình vượt đích luôn mình chưa vượt đích thì anh anh thấy anh Hoàng làm rất rất tốt đúng không dạ. rồi thì bây giờ là quay lại cái chủ đề này chủ đề làm video này <clears throat> đấy thì em đang bán sản phẩm nào em đang bán sản phẩm nào bước số 1 ấy hiện tại anh đang yeah. Dạ. bán bất động sản đúng bán không căn hộ căn hộ là một này gì gì đó nhà đất à đất đúng không đất nền đúng không đấy thì bước cái số 1 đó là anh là em phải xác định gì để làm chủ đề là, là em phải hiểu là đó là gì khách hàng của em là ai đúng không là ai là ai trước đã đó thì lại quay lại cái bài tập hôm bữa trước làm đúng không bảy câu hỏi đấy em chỉ cần trả lời hết để hỏi đó số 2 đó là gì nếu là khách hàng họ mua nhà một đất nền này hoặc là khách hàng họ mua gì mua căn hộ của em đúng không mua chung cư của em thì họ đặt những câu hỏi gì họ tìm kiếm điều gì ở trên mạng đúng không đó em phải phân tích phân tích gì khách hàng rồi anh khách hàng rồi anh phân tích khách hàng à đúng rồi họ lên google họ search từ khóa nào nhé họ lên google họ search từ khóa nào đấy quan trọng lắm này họ là ai đúng không họ search từ khóa nào thì à, mỗi một sản phẩm mỗi một thương hiệu thì mình làm kiểu video khác nhau mình chia sẻ khác nhau đấy à, tại sao anh bình không bảo là chị làm tiktok đi đúng không thì nói thật với chơi như này tiktok nó là ở một cái mảng khác nữa một phân khúc khách hàng khác đúng không tiktok thì họ họ giải trí được là chủ yếu đúng không trinh họ giải trí rất nhiều thôi nhưng mà tỷ lệ mua hàng thì rất là thấp em nhé cực thấp đó cực kỳ thấp luôn nói thật với em là gì khách hàng ở tiktok cực kỳ thấp và tại sao là gì làm mẹ những video triệu view đúng không để giải trí mẹ giải trí nhưng mà đa số gì đa số những cái đối tượng khách hàng lên tiktok đó là gì em, em biết không đứa trẻ đứa trẻ hiểu thì đa số thì đa số về thị thị trường làm tiktok là gì đó, đó là gì họ làm video vui nhộn đúng không nhưng mà ở cuối đoạn họ giữa đoạn họ gì họ vẫn lồng sản phẩm vào để họ bán đúng không giống bên lê lê Chi linh đúng không đó làm triệu view đấy làm triệu view đấy họ vẫn làm sản phẩm bán thì khách hàng bảo chứ cái tôi trẻ mà mẹ đang hay lại quảng cáo à tôi bán hàng à thôi mình thoát đi đó đang hay rồi đang xem theo dõi ông này rất là hay đúng không Đấy. thì quan trọng là cái chủ đề là em phục vụ đối tượng là ai em nhé đó. Yeah. Dạ. phân, phân tích rõ khách hàng cho anh phân tích rõ khách hàng cho anh Bình nhá đây nói lại cái này này Đấy. phân tích là à, họ là ai này đúng không họ là ai và họ tìm điều gì nhé cái này em ghi lại nhé quan trọng đó họ được câu hỏi đấy yeah. Dạ. họ tìm điều gì ở trên mạng đúng không họ tìm điều gì không họ tìm điều gì họ sơn đấy đối với khách hàng là gì họ muốn mua bất động sản thì họ tìm kiếm điều gì em em chứ em về em làm vào trên bài tập về trước này họ tìm điều gì khách hàng của em họ tìm cái từ khóa nào ở trên mạng nhé thì xíu là bị anh sẽ nói là cái công cụ phân, phân tích từ khóa đó thì yeah. xíu nó có cái bộ chủ đề cho em làm bộ chủ đề cái này đơn giản lắm bộ chủ đề là em làm là ra luôn vấn đề luôn đó yeah. Dạ. đó ví dụ là gì em chia sẻ là gì chia, chia sẻ là gì thủ tục pháp lý để mua gì mua chung cư hoặc mua gì mua đất nền đúng không làm gì có ai chia sẻ nhiều cái này đâu đúng không mà khách hàng họ cần đúng không tại vì trinh nói trinh vừa nói xong anh giật mình ở ờ, ừ, đúng rồi khách hàng họ cần cái thủ tục pháp lý đúng không đa số đối với anh bình như vậy ví dụ anh bình có tiền đúng không hoặc khách hàng có tiền mà họ muốn mua nhà đúng không nhưng mà họ không hiểu phục thủ tục pháp lý Đấy, họ cần một ờ, một người môi giới bất động sản một người bán bất động sản thì uy tín để họ gì họ dựa vào để giúp cho họ nhiều đúng không đó thì nếu mà em giải quyết được vấn đề này thì khách hàng sẽ tin tưởng em đó tới đây khách hàng họ tìm kiếm điều là điều này ở trên ở trên mạng đó em liệt kê ra thì họ tìm kiếm là gì thì là gì thủ tục đúng không ví dụ thủ tục pháp lý chẳng hạn đúng không pháp lý đó thủ tục pháp lý này thì em còn làm phải chuỗi chuỗi video cho anh video số 1 chỉ dài được 3 4 phút thôi ngắn thôi chị anh rồi đó thế tại sao anh Bình làm những video là anh anh à, anh làm rất ngắn luôn thành chuỗi mà thành chuỗi thì để họ còn xem nhé thế bây giờ người khác làm video đúng không là họ nói một mạch bốn tiếng đồng hồ em bảo khách hàng trên YouTube khách hàng họ họ ngồi họ xem không không xem đâu đó bởi vì ừ. sao phải hiểu được tâm lý khách hàng nữa hôm trước ở cái phần phần quảng cáo Facebook anh nói rất rõ rồi là khách hàng thì họ họ lướt Facebook là gì họ bị động hay họ chủ động em chủ động có phải lướt Facebook à lướt Facebook thì là bị động bị động em ạ đấy yeah. Dạ. còn là khách hàng nó tìm kiếm ở trên Google đó là chủ động nó tìm kiếm chủ động đó. Dạ. thì có ở cái phần này là gì là mình phục vụ chính cho là khách hàng họ tìm điều gì ở trên mạng thì em sẽ xây cho anh bộ video đúng không thì xíu nữa anh sẽ đi sâu nhé hôm nay chỉ tập trung bộ chủ đề thôi và kế hoạch làm xem thôi yeah. Dạ. còn chứ kỹ thuật anh không nói kỹ thuật cực dễ luôn đấy ạ không khó hướng dẫn em gì dạ. chắc một ngày là xong nhá đấy, một ngày bởi vì cái phần phần này anh tính anh gọi anh Hoàng vào học nhé thôi để đấy Hoàng này thì khác là anh Hoàng anh xong rồi anh vượt đích mẹ rồi đó yeah. Dạ. vượt đích là anh không gọi nữa rất là hay đó thủ tục pháp lý là em chia nhỏ chủ đề rồi anh video số 1 đúng không nói à đây chính là gì à vấn đề khách hàng đấy họ tìm kiếm điều gì đó ví dụ là gì đối với những người những đối thủ khác ấy, nó họ hay chủ quan kiểu này họ nghĩ là khách hàng nó biết hết đúng không đấy bởi vì hôm trước anh đã chia sẻ đó gì BISC đúng không đa số khách hàng nhóm C ấy, là họ sẽ tìm tìm kiểu hiểu rất kỹ dự án hiểu luật pháp pháp lý chẳng may họ bị lừa thì họ họ gì họ dựa vào điều luật mấy để họ làm nhưng đối với khách hàng nhóm D này à nhóm C này nhóm I này nhóm S đúng không mà khi em bán hàng cho họ ấy, nói họ hiểu phát họ chốt giá ngay họ chuyển khoản luôn yeah. Dạ. đấy thì cái video này là phục vụ cho gì từng đối tượng khách hàng khác nhau em nhé đó ví dụ là thủ tục pháp lý rất là chi tiết đúng không thì em làm cho anh một chuỗi video độ 5 hoặc 6 video siêu nhỏ video ra đó ví dụ hôm nay chủ đề trinh nói là gì là trước khi khách hàng mua bất động sản mua nhà đất thì là gì phải chuẩn bị những cái gì chuẩn bị cái gì đó thì FNK đã chuẩn bị đó là gì một là chuẩn bị uh, uh, tiền đặt cọc hay chuẩn bị giấy tờ gì ba là đó là gì phải tìm kiếm những người gì môi giới uy tín chẳng hạn đúng không đó đây đây chính là điểm nhấn điểm nhấn để em phát triển thương hiệu là tìm được những người gì người bán uy tín chất lượng đó đúng không để bởi vì bây giờ là gì mua bất động sản bị lừa rất nhiều đúng không làm sao đây à, bọn em bán mà em chỉ mong được chốt sale được đúng không đó chốt sale thì ờ, dự án là ảo vậy cứ bán được là được giống như Alibaba đúng không đó. khách hàng thì Alibaba nếu mà gì nó làm làm kiểu chính trực ấy anh nghĩ là nó rất là phát triển nhưng mà nó bán hàng cực cực giỏi luôn bởi vì thằng gì thằng CEO của nó nó đào tạo sale cực khủng đúng không giỏi Trời lắm ơi, em, thấy, em xem một video của các anh đào tạo đó rồi cực ừ. kỳ hay luôn rất hay em nhé à. Wow. có điều gì <clears throat> họ dạy gì à, đứng khách hàng đứng ở phía nào này chỉ gì à chỉ bản đồ thì tay chỉ như nào như nào này thao tác như nào đấy là được bởi vì họ rất giỏi bên trong cảm xúc cho nên là gì cái phần phân tích khách hàng là đòi hỏi em gì phải hiểu sâu ở bên trong khách hàng không phải là gì tôi cứ làm video mình nghĩ đến mình làm đấy không phải nhá là cái từ khóa nào chủ đề nào khách hàng tìm ở trên mạng này nhiều nhất họ quan tâm nhất đó mà em thấy đối thủ chưa làm thì mình làm đúng không ghi lại đi mình phân tích được cái đó hả anh phân tích được mà siêu đó anh anh siêu nữa ô cái phần mềm chứ anh nói em rồi mà công cụ ấy yeah. Dạ. khi hữu tool yêu đúng không cái đấy là phân tích cả bữa anh anh nói đúng không đúng rồi phân tích cả youtube cả google em trời ơi không không nghe hôm bữa trước em em em đi gặp anh đó anh có nói về một cái phần mềm mà có phí đó cái phần, mềm đó là phần mềm gì phần mềm đó phần mềm cứu tôn chiếu à, có phí đấy có phí đấy em à. thì xíu lại anh được dạy đến phần đó anh chia sẻ với em nhé đấy thì quan trọng đó là gì phân tích khách hàng là họ là ai này ai này à, ví dụ là khách hàng em là nam này là nữ là bao nhiêu tuổi đúng không từ ai đấy bao nhiêu tuổi này à, họ bao nhiêu tiền thì ở cái phần phần phân tích khách hàng ở phần quảng cáo Facebook anh nói rất rõ rồi có cái bài tập 7 câu hỏi nhé em lại lặp lại à, khách hàng mình đây bây giờ là gì họ tìm điều gì ở trên mạng đó ví dụ khách hàng của em họ tìm kiếm là muốn mua gì mua vinhome hoặc mua căn hộ à thì họ cần điều gì đúng rồi thủ tục pháp lý cần này cái này quan trọng này hoặc là em, em nói này em có thể xây ra bộ bộ chuỗi video đúng không quy trình mua nhà cho gì người mới chẳng hạn này chưa biết gì về gì bất động sản đúng không chủ đề này gì hay không em bởi vì đối với một người mới một khách hàng mới đúng không họ muốn mua một cái bất động sản nhưng mà họ không biết gì hết nếu em giải quyết được toàn tập cho họ thì chắc chắn là gì là em sẽ nổi tiếng bởi vì gì chưa nói nhiều đâu mà đa số những video trên youtube thì họ làm theo kiểu gì họ chia sẻ được cả tiếng hồ là 30 phút đúng không? xong thôi họ không làm nữa nhưng mà cái mà anh muốn ờ, giúp em đó là gì em phải làm đúng đủ đều liên tục cho anh nhé hôm nay là lên kế hoạch làm này chủ đề cho em xong đúng không đó là gì là em phải làm luôn làm ngay và luôn đúng không học Lê Trừ Linh rồi phải làm luôn đó. dù cái video mà khi em xíu em vậy hôm nay mai mà có phần bài tập và anh sẽ kiểm tra em nhé là em quay cho anh dù video mình thấy là mình, mình quay sao cái mặt mình xấu rồi cái cái mồm cái gọi là gì cái khẩu hình cái khẩu hình mồm của mình ấy, nó cực xấu quá, mà vẫn quay cho anh đó. 2017 2017 nhé anh Bình à, quay cái video đầu tiên trời ơi em em ngày đó là anh chưa biết luyện giọng anh chưa biết ngữ điệu của giọng nói đâu anh chỉ biết là gì là gì tôi cứ quay áp lên đã <laughs> bây giờ anh quay xong rồi anh bây giờ anh không dám xem lại em ạ <laughs> em biết sao trời cái giọng mình nói xin chào các bạn tôi là bình nó đều đều này tôi là bình trong video này buồn cười em ạ rồi nó không giống không giống thằng mình bây giờ đâu vì em làm nhiều tự nhiên em thấy à gì mình thay đổi em ạ rồi em nghe thấy sách nói anh đọc không có ngữ điệu không tình cảm đúng không đó thì bởi vì anh làm nhiều anh quay video nhiều mà ở trên kênh youtube anh nhập 330 video cơ mà đúng không mà làm gì làm một năm nay thôi là một năm trời mà hơn 300 cái video một năm bao nhiêu là 240 ngày đúng không phải không em à, một, ba... một video ạ năm là 365 ngày đúng không à bây giờ video ở trong YouTube của anh còn hơn rồi hơn 365 bởi vì còn những video ẩn ấy anh không để hiện ra để anh ẩn đi đấy đấy dạ. không công khai đấy mà bây giờ là gì chứng tỏ mỗi ngày thì hơn một video đúng không đúng không chưa đầy một năm đâu chưa đầy một năm đó thì chứng tỏ là gì lúc đầu anh nào anh xây kênh youtube của anh ấy là không ai xem hết nói thật với em là không ai xem hết không ai xem hết đúng không đây kênh youtube của anh bình không em một mắt xem là hết nhưng mà anh cứ làm cứ làm rồi làm nhiều gì sẽ có người xem em ạ đây này bây giờ là gì cái chủ đề của anh làm ấy nói thật với em nói gì chủ đề là gì khó kiếm khó bật kiếm tiền tức là anh không quan trọng là gì bật kiếm tiền đâu mà anh quan trọng là bao nhiêu khách hàng thấy mình đào tạo lĩnh vực này chủ đề về marketing digital marketing ấy. À, anh Hoàng rồi đấy chủ đề về digital marketing ấy là cái chủ đề là gì là gì anh không muốn làm à, không anh lúc nãy khi là mình bật kiếm tiền đâu nhưng mà mình cứ làm mình chia sẻ mình làm nhiều nhé đó chủ ừ. đề đấy ví dụ là gì cái chủ đề quan trọng nhất tại sao hôm nay anh anh bình chỉ nói tập trung chủ đề cho em đây làm chủ đề video là em phải phân tích xem lại 7 câu hỏi hôm trước ở phần gì phần Facebook này em xem lại đúng không nó họ là ai em xác định đối, đối tượng khách hàng em trước bởi cái cái video quan trọng nhé là khách hàng của em nó độ tuổi từ bao nhiêu thì em làm cái video này nó hợp với độ tuổi của họ nhé Trinh hiểu vấn đề không yeah, dạ. hợp yeah. độ tuổi của họ à ví dụ như này khách hàng của em là đa số là họ nhiều tiền đúng tiền tỷ đúng không 40 tuổi trở lên chẳng hạn này và bây giờ em làm những video em chia sẻ bất động sản những kiểu trẻ trâu ở trên tiktok ấy thì họ có xem không họ vẫn xem nhưng họ bảo mẹ sao trẻ trâu vậy chắc là không không hợp với mình đâu đấy cái ngành của em ấy lại phải chứng chạc cho anh chứng chạc nói chuyện với mình phải chứng chạc tại sao anh mình bảo tôi trinh làm tiktok và bán bất động sản đi anh không phải làm đúng không đấy thì anh chỉ nói là gì khi em làm video đúng không là tiện thể em đang lên tiktok luôn ờ, đang youtube xong rồi đang fanpage xong ở ờ, đang trên instagram xong rồi đang tiktok luôn đó mình cứ đăng em ạ để tìm xem các đoạn video của anh ngày xưa nhé em xem nhé đấy cách này là gì chưa được một năm đâu một năm đâu mà trung bình là mỗi ngày thì hơn một video anh kệ nhá anh không quan trọng là gì không quan trọng là gì không quan trọng là mình xấu hay đẹp trong video và quan trọng đó là mình dám đăng YouTube đăng đưa cái bộ mặt này lên đúng không đăng dám đăng dám đưa lên các bạn thế này máu chưa ở ờ, cho em xem cái bộ video cũ của anh má ơi đời đầu đâu nhỉ đời đầu thì em thấy là anh sợ khủng khiếp như nào bây giờ chắc bản tin facebook của tôi thì nó nó thật rồi và đây mình nói chuyện thì không ngữ điệu không được học mà không luyện tập đó. thì chính chính vì đó là anh làm video liên tục anh luyện tập cái mồm luyện cơm mồm nhiều đó. luyện tập rồi luyện giọng nói luyện ngữ điệu em ạ đó nó khác hẳn đây mình mở lại cái video ngày xưa nhầm xem nhé anh sâu trong ruôn không mình không giấu đâu không không làm gì phải giấu cả có gì đâu mình chuyển nhiều quá rất là nhiều em ạ à mình lọc ra mình lọc chế độ uh, chế độ hiển thị đi uh, không công khai đi ừ, đúng rồi anh anh nhớ anh anh ẩn đi mất <laughs> không công khai đúng không n gì ẩn đi mất video nào ta à, lọc lại nhé cho em xem mà em nghe thấy giọng của anh Bình giống ngày xưa không ngày xưa gì mình không được như vậy mà anh ước gì là gì nhiều lắm đâu ta để đâu nhỉ mở lại nha để chế độ hiển thị uh, chế hiển thị này không công khai riêng tư thì không áp dụng lại là à dầu video không công khai đây mã ơi xem ngày đây ngày bao nhiêu đây ngày à, ờ, số liệu phân tích video này mình đang ngày bao nhiêu nhỉ ngày à, <clears throat> đó ta xem ngày chỗ nào nhỉ xem thêm à chi tiết video quên chi tiết video tâm xem chỗ nào ta giờ tự ngáo quên rồi xem ngày đăng này nhé nói chung là đã hồi 2017 video là hồi 2017 nhé rồi xem mọi người nghe này nghe mình nói nhé If you're an advertiser, you got two chances. The first chance was when I showed my initial video. And this Trời. Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phạm Thanh Bình. Nghe giọng khác mà. Khác hoàn toàn bây giờ đúng không? như giọng này hôm nay rất là vui mình thiện clip này để chia sẻ cho tất cả các bạn một cuốn sách mà cuốn sách này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình hoàn toàn ở đây không có ngữ điệu này ờ, không có âm lượng này nội lực không có ấy. trình thế không khác hoàn toàn đúng không nghe đấy, nghe khác hoàn toàn bây giờ đúng không em đúng không trinh yeah. Dạ. đó ngày xưa ấy đây 26 tháng 8 2017 này 2017 cái video này 217 các bạn à, xong về anh mới luyện tập anh bảo nè cái giọng nói mình mà rõ hay đúng không bây giờ bảo là nếu mà bình mà gì bình mà luyện giọng một xíu nữa rất là hay luyện luyện tập ngữ điệu đúng không thế là mình mình hỏi ông thầy mình mà thầy em bây giờ làm cách nào làm cách nào để gì à cái giọng nói mình nó tốt hơn thầy bảo gì mày chịu khó quay video mà cứ áp mẹ lên youtube cho tao đó mà nó anh bảo chứ tôi ngại lắm xấu hổ lắm không sao hết đó thì qua những ngày tháng mình không nghe tiếng thì mình ơi của anh Hoàng nói to đấy <clears throat> sao chị nghe tiếng anh Hoàng đã tắt mic mà để mà rồi, cụ Hoàng vào cụ <laughs> đấy bây giờ nghe rõ chưa anh Hoàng ơi nghe rõ chưa rồi, rồi. đấy thì cái mà gì cái mà đá sập của trinh giống của anh của anh bình ngày xưa đó là, gì? là trinh có dám quay đoạn video đầu tiên mà up lên youtube không giới thiệu về gì về trinh không thì cái bài tập của tối ngay tối nay nhé làm luôn này hành động luôn này học xong làm luôn đó là gì là trinh hãy quay một đoạn video cho anh giới thiệu về bản thân của mình thì siêu nó có kịch bản cho em nhé anh sẽ gửi kịch bản giới thiệu 2 hoặc 3 phút nhé yeah. Dạ. sau em up cái video là gì giới thiệu về Huỳnh Huỳnh Mỹ Trinh đúng không đó Trinh có, kênh rồi đúng không đã đã tạo kênh chưa tạo kênh rồi anh ờ, ok thì bài tập xíu bài tập ngày mai em đi lại để bài tập gì cho Trinh nhé anh Hoàng không nói anh Hoàng thì rất tuyệt vời thì, thì nãy nãy mình cũng khen anh Hoàng nói chuyện với Trinh nhé vì anh Hoàng bữa trước là trước đang học Facebook mình sẽ làm video đúng không là anh Hoàng đã làm đã đã vượt đích rồi đấy và thôi anh Hoàng không phải học được vì lý do anh không phải học như này là anh đã làm rồi đó mình chưa nói mà anh đã làm xong rồi đó. thì anh chỉ vào nghe thôi nghe những phần gì mình mình chia sẻ cho bạn Trinh hiện là có một phần đó là phần chủ đề video nhá. phần kỹ thuật thì chắc mình không phải dạy anh Hoàng đâu anh Hoàng Việt Nam video rất tốt nhé từ hai hôm hôm trước là anh Hoàng gửi cho uh, cho mình cái video video mà anh quay uh, quay mà, mà anh làm cho cái gì con con gà đấy <laughs> gà gì món gà gì gà hấp mắm nhĩ đấy ờ. à, thì mình có gửi cho một cái bài chị nhá bà chị là học viên của mình bà em à, bán cà phê và học mình bà chạy rất tốt anh ạ xong mình mới gửi vào đây là chị làm mẫu xem mẫu mà gì mà anh làm nhá là gì chứ à, bà, cà phê gì thế là gì bà bà xem để chị nga đúng không chị nga bán cà phê bà ơi bà bắt cà phê rồi không mẫu cho chị xem chị bà hỏi chứ u thầy bình ơi cái video là ai làm đấy và là học viên của thầy thuê chuyên gia nào làm đấy ừ. thì mình bảo đấy để chia sẻ đây là đây là một cái à, video của một anh cũng học mình anh anh chưa học video đâu anh đã gì anh làm rất là tốt đó thì mình, mình gửi cho cho chị xem và chị đây hôm mình gửi đấy đó đó thì chị xem gì thấy hay quá được chưa thì mình có chụp hình này cho gửi cho chị xem chị bảo ôi hay quá à, bán bất cả một sản phẩm nào vậy đúng không là quan trọng là chúng ta đó là gì làm video làm sao khách hàng là gì họ phải tiết ra gì dịch vị để mà muốn sở hữu cái sản phẩm đó Đấy. phần kỹ thuật thì mình không dạy anh Hoàng đâu anh Hoàng <laughs> xem anh là anh chỉ làm thôi đấy là mình bị hỗ trợ trinh nhiều thôi bởi vì anh Hoàng anh anh Vân Đích anh làm rất tốt đấy thì qua đây cái phần của trinh này phần chủ đề ấy, phần chủ đề nó quan trọng lắm bước số 1 là trinh phải phân tích kỹ cho anh khách hàng nhé là họ là ai này và bảy câu hỏi nhé bảy câu hỏi xem lại bảy câu hỏi ở phần Facebook hôm học Facebook nhé chị lặp lại cho anh nhé bởi vì khi trinh xem lại cái này cho anh ấy thì em mới hiểu đó là, là gì là khách hàng họ đang cần điều gì họ muốn điều gì ở trên mạng đúng không đó ví dụ khách hàng của trình độ tuổi từ 40 tuổi đúng không bây giờ họ không có thời gian là gì họ đi làm hỏi pháp lý đâu mà bây giờ họ trước khi họ ví dụ khách hàng nhóm gì nhóm đi nhóm C đúng không nhóm C ấy. ví dụ họ 40 tuổi là nữ chẳng hạn này nhóm C họ rất là kỹ tính họ muốn mua một cái căn hộ ở Sài Gòn ở, ở quận 7 nhá, hạn và họ sẽ sợ từ khóa đó là gì là thủ tục pháp lý trước khi mua nhà cần điều gì và nếu những từ khóa của Trinh mà chia sẻ mà chia sẻ mà đúng đối tượng khách hàng thì chắc chắn là gì là khách hàng sẽ liên hệ với Trinh ngay lập tức đúng không ngay lập tức đó gọi là gì mình chia sẻ video mình bán hàng nhưng không bán đấy bởi vì cái gọi là cái bước marketing cái điểm chạm điểm chạm video đó là gì là bán không bán nhé à bởi vì trinh chia sẻ trinh có nói gì bán hàng đâu trinh chỉ bảo à chị à, hôm nay trinh chia sẻ cho chị là cái thủ bước số 1 bước số 2 thủ tục pháp lý để mua nhà mua đất mua chung cư như nào chuẩn bị những cái gì giấy tờ uh, bao nhiêu tiền cho tài khoản đó và cái bước quan trọng nhất là cái chị cần đó là gì là phải gặp đúng người bán hàng chuyên nghiệp và chính trực đó là lúc đấy là gì họ đọc à cái này kinh nghiệm hay đấy mà họ đã bị chốt rồi nha họ bị chốt hàng họ bị chốt xẻo trong tâm trí mà thực tế cái video của trinh thì trinh không thì không bán hàng đúng không đấy ví dụ có chiều nay cũng là bạn này bạn này bạn đã xem à, không không ngờ bạn xem video của mình trên youtube rất nhiều không <laughs> cho bạn mình có phải mình khoe đâu mình bán hàng không bán đấy mình bán hàng không bán bạn Lê Cũng Minh đúng không tôi chờ này xin chào bác Bình em vô tình có thấy clip bác bộ Astra Pro này đấy Bình không bán nhé Bình chỉ giới thiệu là Astra Pro đúng không đấy thế là gì Bình báo giá này đó. em đang tự tập học sẽ làm web thường như xem clip của bác này cảm ơn sự chia sẻ chia và hướng dẫn của bác với cộng đồng đúng không thì <laughs> mình bán hay không bán đấy mình là mình trao giá trị cho cộng đồng chi nhá thì cái cách mà gì anh giúp Trinh là gì là không phải anh làm thay cho Trinh mà Trinh phải động lực từ bên trong của em đó là em phải trao được giá trị cho cộng đồng đúng không đấy thì phần marketing nói rồi em giúp giúp được bao nhiêu người thì em sẽ có nhiều tiền đúng không đó. em giải giải quyết được vấn đề cho họ đúng không họ tìm kiếm gì trên mạng Trinh liệt kê hết cho anh nhé là họ tìm kiếm nếu là gì khách hàng của Trinh tôi Trinh vẽ chân dung xong rồi này à nếu là khách hàng họ tìm điều gì ở trên mạng họ gặp vấn đề gì <laughs> đúng không đó họ sẽ bị lừa chẳng hạn này họ sẽ bị lừa đảo này đấy à đúng là lừa đảo không đầu tiên phải nhảy, nhảy số ngay đúng không đầu phải nhảy số ngay này là việc làm bộ video chia sẻ là gì là cẩn thận lừa đảo khi mua bất động sản đúng không có từ lừa đảo đúng không là đúng vấn đề của khách hàng đấy chính thế chủ đề hai không trinh ơi được không đó à, những lưu ý gì khi mua bất động sản khỏi bị lừa đấy những lưu ý ví dụ ví dụ như vậy chứ từ khóa như vậy thì chắc chắn là gì họ xem à đúng đúng rồi con này chia sẻ rất hay là thật nữa trinh nghe rõ không em được không dạ nghe rõ dạ ý tưởng hay không dạ, hay mẹ đánh đúng vấn đề hàng luôn rồi của anh đây là đây là ý của anh Bình nhá còn Trinh mà Trinh phải phân tích cho anh ví dụ là chủ đề là những cái gì lưu ý khi mua gì ví dụ đất nền đúng không đất nền đó đấy tránh à, khỏi bị đúng không tránh bị lừa đảo đúng không tránh bị lừa đảo ví dụ như vậy cái đội nhóm nhóm mà sợ lừa đảo nhóm S đúng không nhóm cảm xúc này họ rất sợ điều này đây là gì dành cho đội nhóm S nhé nhóm cảm xúc nhé họ sợ lừa họ sợ mất đúng không những người nhóm S họ họ lúc đó họ sợ mất các bạn họ sợ mất một điều gì đó đó họ cảm rất họ sống rất nội tâm và cảm xúc đó. thì chủ đề này gì à, họ sợ bị lừa họ sợ mất tiền đúng không là đúng vấn đề đấy vấn đề đó là gì lừa đảo này khi mua đất này đấy các bạn chú ý nhé thì các bạn phải gì mỗi ngày là các bạn ngủ dậy là các bạn phải nghĩ cho mình à hôm nay mình xây chủ đề gì đó là công cụ cứu hút tôm bio hôm trước mình nói đấy ngoài công cụ đó ra thì là phải sử dụng sử dụng kinh nghiệm của các bạn nữa à trinh sale bất động sản cả hơn năm nay đúng không à trinh hiểu khách hàng à đúng rồi thì đa số khách hàng mình độ tuổi là bao nhiêu này họ thích cái gì họ có nhà riêng họ có bồ bịch như nào đúng không đấy thì em dựa vào cảm xúc của họ nếu như gì cái video của Trinh mà đánh đúng cảm xúc của khách hàng ấy, thì chắc chắn là gì lại, lại em bị bám đuổi đấy nhé bị khách hàng là nó theo dõi rất là lâu đấy giống như các bạn là khách hàng giống như mà khách hàng của mình ấy chiều nhắn mình rất bất ngờ mà hóa ra xem theo dõi mình rất lâu rồi các bạn ạ mưa dầm thấm lâu rồi cũng thích và ngày nào nó mở nó xem ông Bình ông Bình ông nói ông chia sẻ thật quá Đấy. các bạn chú ý nhé bởi cái video nó quan trọng lắm cái video là gì là thay lời muốn nói hoặc là hay còn gọi gì à, hay còn gọi là bán hàng không bán các bạn nhé thực tế là gì mình chia sẻ giá trị thôi mình không bán hàng đâu nhưng thực tế là gì là khách hàng đã bị tự chốt xèo ở trong tâm trí rồi họ xem ra họ thích quá thôi Ô, ông này hay quá cái trinh hay quá đấy thì bán bất động sản là gì là bán bằng thương hiệu của các bạn này thì trinh có thể hỏi thêm anh hoàng nhé anh hoàng có công ty bất động sản nhé tức là mình hôm nay mình chỉ mình, mình chỉ đá đến các bạn mình định hướng cho các bạn thôi để không đào sâu vào chuyên ngành của các bạn đâu thì mỗi người một chuyên ngành đúng không chuyên ngành của trinh của anh hoàng là bất động sản mà chuyên ngành của bình đó là marketing đúng không đó thì các bạn là gì hiểu khách hàng nhất thì đây là gì mình chỉ hỗ trợ các bạn bị cốt cho các bạn phần này thôi để các bạn gì để các bạn tự làm nhé đó. chứ mình không làm hộ các bạn được làm hộ là gì và thôi uh, chia phần trăm cho anh bình đi ví dụ vậy nha bởi vì sao đây là ngành của mình mà phải giúp cho các bạn gì định hướng được là con đường đi nhé đó đấy thì em em trinh dựa vào gì là khách hàng họ tìm kiếm điều gì ở trên mạng đúng không <laughs> thì em sẽ gì đưa ra những chủ đề nhé rồi đưa đưa chủ đề xong rồi đúng không và sau đó em phân nhỏ ra như này phân nhỏ phân nhỏ chủ đề ra chia nhỏ kinh quá phần kinh quá chia nhỏ chủ đề à, cái này anh Hoàng làm này bây dấu dấu bị làm nó trên chủ đề này à ví dụ là gì những lưu ý khi mua đất nền mà tránh bị lừa đảo đúng không rồi video số 1 à, em nói về cái gì ở video số 2 video 2 em nói về cái gì đó video số 3 số 3 em nói về gì đó em là phải chuỗi lên cho anh Bình nhé mỗi một video là em nói từ 3 đến 5 phút cho anh thôi 5 phút nhé Đấy, bởi vì khách hàng bây giờ họ rất bận đúng không họ không thời gian họ ngồi cả tiếng đồng xem trừ khi họ xem những cái gì những chương trình giải trí họ xem rất lâu đúng không đó có những video chị em em chia sẻ ngắn đây, chia, chia sẻ ngắn này bởi vì mỗi một cái một đoạn video ngắn là trinh bây giờ cũng có một câu đó là gì à ở trong video sau ấy là trinh sẽ tiết lộ một bí mật khác là anh chị cần lưu ý là gì đó đó đây những người môi giới hay lừa đảo anh chị như vậy nhận dạng gì nhận diện kẻ lừa đảo qua gì ánh mắt qua gì qua giọng nói qua gì qua cuộc gọi điện thoại như vậy đúng không sao cười hả sao cười mà đúng không chưa nhỏ đó nhá chưa... có nghĩa là video, video mình ra một video là mình phải có một cái cái câu câu nào đã để khơi gợi cho khách hàng để họ qua những cái video sau nữa anh. Khác rồi. Ôi rồi, thôi, thôi nói nó đi vậy thôi đợi đợi ngày mai nhé họ đúng đúng 8 giờ ngày mai mà đợi video của Trinh lên đúng không thì cái phần mà đây là phần phần là phần chủ đề nội dung nhé khi mà có một cái phần khác đó là phần gì ờ, phần những thời khoảng thời gian vàng mà gì khách hàng họ xem YouTube đấy đó họ sẽ ngóng video của em nhé ờ, anh Bình hôm, hôm trước khách hàng mà lâu lắm không thấy thì Bình ra tiếp video ờ, về SEO web vậy hỏi nhiều lắm bởi vì trong video em có nghe thấy thầy bình nói là gì đợi view tiếp theo là bởi vì mình cứ nhớ đâu có <laughs> hiểu không à, à, xin chào xin ở video tiếp theo mình chia sẻ cho anh chị uh, chủ đề đây những cái plugin là SEO web tốt nhất xong đó đầu họ nhắn thì họ bảo chứ thầy bình có đó là gì ở chủ đề sau thầy bị họ khách hàng họ nhớ lâu lắm có nay mình lỡ mà mình nói mà <laughs> à họ mình đã hiện là hóa ra là gì mình gợi mở cho cái hàng họ xem video tiếp theo của mình họ đang đợi mà đúng không bởi vì là dùng ngôn từ nguồn ờ, câu nội dung ấy, ngôn từ ấy ngôn từ cảm xúc đấy thì khách hàng là gì khách hàng họ sẽ ngóng các bạn đấy thì bằng cách là các bạn hãy chia nhỏ chủ đề cho mình đúng không thì tại sao mình làm những video chủ đề mình chủ đề về marketing đúng không chủ, chủ đề này gì nói thật là gì là cực kỳ khó làm các bạn ạ à. đó để bật kiếm tiền ngay xưa mình không nghĩ là kiếm tiền đâu mình nghĩ là à, làm sao để có khách hàng đúng không đó, không ngờ là gì về chủ đề này của mình nên làm ấy nó cực hẹp các bạn nhé nó chỉ là một ngách nhỏ một ngành ngành nhỏ marketing thôi làm sao mạnh bằng một chủ đề giải trí đúng không không mạnh về chủ đề giải trí ẩm thực vân vân đấy chỉ, bởi vì mình đam mê của nó đó, mình đam mê mình mới làm các bạn đây thì xin chú ý nhé ví dụ là thủ tục pháp lý như vậy này à thủ tục pháp lý trước khi mua gì mua chung cư là hạn em làm video số 1 video 1 đây kinh nghiệm của mình mình chia sẻ cho các bạn thôi video 2 nhé video 2 đó, để làm sao là khách hàng ngóng đấy đây là định hướng anh mình nói rất hay đúng không nhưng mà các bạn <laughs> lúc lúc bạn làm ấy bạn sẽ vướng mắt, Ôi chết rồi lộn rồi nghĩa ra là gì video số 1 mình nói thủ tục và chuẩn bị cái gì video số 2 mình nói như vậy nói ngược à các bạn lại quay lại cho mình phải quay lại video nói thật với anh Hoàng mới chơi gì này mình có đi quay lại rất nhiều lần nhé mình nói một từ nó vấp nói sai mình sửa đi sửa lại có khi nào xóa luôn video mình quay lại luôn như vậy mình luyện tập như vậy rồi các bạn ạ đó còn là một số bạn học viên học viên của mình nhé Họ nhiều các bạn ạ họ nhiều lắm mình cứ bảo xóa hết đi xóa hết đi xóa đi các bạn ạ mình thích xóa các bạn thích xóa đây đây mình nói với bạn này bạn học viên đi hiền này khi mình xóa đi người khác sẽ bảo trở là điên đúng không đó. đang làm xóa mẹ đi rồi mà thực ra mình không điên mà rất rất điên đó cứ điên để thành công các bạn ạ đó thì vâng cảm ơn anh đơn giản vậy mà em không nghĩ ra cứ ngồi tìm cách sửa đó. có nghĩa sao đi có website bị làm đúng không website website mình làm này cái web này đúng không mình làm đúng ba lần các bạn ạ à. mình làm xong web đó đây là dạng khóa học nhé vừa khóa học vừa bán hàng luôn đó để tung sản phẩm nên là mình bán sau này mình bán về những cái những cái phần mềm bổ trợ cho website ví dụ như vậy thì cái, cái web này mình làm mình lại xóa đi hôm trước mình gửi cho bên ờ, đội pha chế anh bình cái web có chất đẹp thế anh xóa đi làm chi thì anh tích xóa đi đấy đó đó là gì mình muốn là xóa đi mình có kinh nghiệm các bạn mình đã được luyện tập lại nhé thì mình nói với anh Hoàng với Trinh rất nhiều rồi cái thằng làm giỏi là thằng làm thằng làm nhiều các bạn ạ à. thằng làm nhiều là thằng làm giỏi nhé các bạn nhé các bạn có luyện tập đấy thì tại sao mình bảo u anh, hoàng là tốt như vậy bởi vì thấy anh làm máu máu lửa quá nhiều lúc mình phục anh Hoàng luôn đấy thực sự đấy vì anh làm rất tốt mà trong đó anh anh đang là gì chủ rất nhiều công ty đúng không mà anh sẵn sàng anh bỏ thời gian anh làm anh tự cày đúng không thì mình rất là gì quý hoàng ở điểm đó là anh làm rất là máu đấy thì cũng có lại cái phần này nhé phần chủ đề là phần quan trọng nhất trong tất cả <laughs> làm video mọi người bảo đi bảo học vào học video marketing đúng không? học youtube bảo tại sao ông ông bình muốn nói về chủ đề nhiều đấy chủ đề nhiều thế nội dung nhiều thế bởi vì cái phần chủ đề phần nội dung mà các bạn không có đúng không thì làm sao thì khe họ xem được đúng không cho, cho nên cái phần này là trinh nhá trinh chuẩn bị trước cho anh bình nhá đó phân tích khách hàng chuẩn bị trước cho anh bước số 1 là đó là gì quy trình là phải phân tích khách hàng trước này và xem họ tìm kiếm điều gì ở trên mạng nhiều đó và tất cả những cái phần này nhé nó đều phải liên quan đến sản phẩm của Trinh sản phẩm của Trinh ví dụ Trinh gì ờ, Trinh bán bất động sản mà Trinh nói gì hôm nay tôi hôm nay Trinh chia sẻ cho các bạn là dòng mỹ phẩm này nó hoàn toàn sai đúng không thì các bạn phải đang vụ khách hàng, khách hàng của em mà đúng không đối tượng khách hàng của em là ai cho nên em phải làm video phụ chủ đề đó quan trọng đó là gì là em phải làm nhé đó thì ở ờ, để phân tích khách hàng mình nhắc lại nhé nhắc lại có đó là cái phần mềm không trước đây phải cứu tool này hình bình đã xe cho anh Hoàng chưa nhỉ xe, xe cho anh Hoàng mới trình rồi đúng không đó dựa vào phần mềm này là là chúng ta phân tích được từ khóa khách hàng họ tìm kiếm này ở trên Google ở YouTube nha các bạn nhé đấy để xây kênh youtube tốt ấy là các bạn mở cho mình cái tab youtube này là xem khách hàng họ tìm kiếm từ khóa ở trên youtube nhiều là từ khóa nào đúng không đấy ví dụ là hôm nay mình uh, hôm nay mình chuẩn bị áp cái theme tức là mình bán sản phẩm đó là một cái theme flash sum để gì bán hàng đúng không thì mình search từ khóa chính đây à, mình thấy gì trong tháng rồi nó có khoảng là 210 khách hàng họ tìm kiếm này chuyên màu xanh này đấy họ tìm kiếm từ khóa này thì mình sẽ ở trong bài viết mình sẽ nói về cái từ khóa này đúng không hoặc là gì hoặc là ở một cái chủ đề mình hay nói là gì là lựa chọn thi bán hàng hay à, lựa chọn những cái nền tảng làm web tốt nhất chẳng hạn đó thì mình dựa những cái từ khóa này mình làm anh chị ạ đấy anh Hoàng đã xem video ở YouTube của mình đấy là mình hoàn toàn dựa vào gì dựa vào phần mềm này nhé đó. thì xíu nó sẽ có công thức khác nhé đây công đây công thức tạo video theo gì theo vấn đề của hàng ở trên mạng này thì các bạn thể tạo cái chuỗi được nhé xíu mình sẽ phân tích đến công thức số 2 là 5 kép 1 h đúng không công thức làm chủ đề về hai đó là gì phân tích xong đúng không 5 v kép 1 h 1 h đúng không một hư à 5 v kép 1 h cách gì chủ tìm cái chủ đề đấy đấy thì để làm cái để đưa công thức gì làm đó là làm gì một đó là gì cái gì đúng không what what này cái gì hai đó gì tại sao khách hàng hay tìm kiếm từ từ này ở trên mạng này tại sao thế thế kia what này ô thì thủ tục pháp lý là gì thủ tục pháp lý bất động sản là gì đúng không ờ, tại sao phải cần thủ tục pháp lý bất động sản đó số 3 đó là gì why rồi gì nữa when khi nào đúng không để những từ khóa hỏi hay tìm kiếm này khi nào này này Trinh biết không em bây giờ nó nghe đúng không nghe rồi đúng không Trinh nghe năm cái bài hát chưa dạ nghe rồi nghe rồi đúng không các bạn dựa vào công thức này các bạn xây cho mình uh, bộ chuỗi chủ đề nhé what why when đó là gì số uh, số bốn đó là gì where ở đâu <clears throat> ờ, mua đất nền ở đâu Hồ Chí Minh như tốt nhất đấy, bí quyết mua đất ở bí quyết mua nhà ở có Vấp đó ở đâu đấy where này đúng không what why when where who làm who là gì ai đấy đúng không what này cái gì why tại sao when là khi nào đúng không khi nào thì nên mua nhà ví dụ ví vậy thành chuỗi video đúng không khi nào bạn có tiền này đó là khi trong tài khoản của bạn có bao, bao nhiêu tiền này các bạn xây xây đến bộ là các bạn là dựa vào năm công thức này năm cái hai là các bạn là xây xây cho mình bộ chuỗi video rồi chủ đề chuỗi chủ đề video rồi một h này đó là gì học thế nào đúng không à, đúng không mình phải làm cách này thế nào mình phải mua nhà à, mua nhà chọn gì cách cách chọn nhà tại gò vấp như thế nào ví dụ như vậy đó thì các bạn phải dựa vào cái này nhé dựa vào cái từ khóa chính từ khóa tìm kiếm của khách hàng bây giờ trinh ờ, đã bán gì trinh em đã bán sản phẩm gì anh ừ. Rita Thuận An cái gì đây là dự án đất nền hay là nhà đất hay là gì căn hộ đúng không căn căn hộ gì La Vita Ô, bây giờ mình không nói anh đó là gì tên tên thương hiệu sản phẩm nhá bởi vì nói từ mỗi từ khóa căn hộ đúng không đúng không thì các bạn mình sợ từ căn hộ này đây mình chia sẻ cho cho cho các bạn cách làm nhé cách cách để xây dựng thành chuỗi video nhé những chủ đề lắm bắt đầu biến ghép lại này à đây các bạn thấy chưa căn hộ à, gì mini này căn hộ cao cấp này căn hộ à, trong mơ cái gì đấy trong mơ sợ trong đầu trong mơ <laughs> căn hộ cho thuê này căn hộ bình dương đúng không đó Ê ơi cho em hỏi một xíu á là mấy cái cái chỉ số màu xanh màu đỏ bên cạnh chẳng hạn như 21 phần trăm cộng rồi âm 34 phần trăm là cái gì vậy anh ok này này hôm trước giải thích rồi các bạn quên rồi giải thích lại nhá cái từ khóa chính đúng không từ khóa chính cái từ căn hộ nhà hàng này dạ. khách hàng ví dụ khách hàng nó sợ từ căn hộ ở trên youtube này dạ. đúng không thì ở cái phần search volume là cái phần mềm này nó sẽ đo lường trong tháng vừa rồi là có bao nhiêu khách hàng tìm kiếm bây giờ tháng mấy tháng 7 đúng không đây mình, mình search này Rồi, tháng 5 tháng 6 tháng 6 thì có tháng 6 thì có bao nhiêu đây 230 tìm kiếm mà đó, mở tháng 6 lại nhé bấm đây đây tháng 6 đây, đây các tháng này đấy tháng 6 có 230 lượt tìm kiếm các bạn nhé tháng 6 này đấy. thì từ khóa căn hộ các bạn nhé là từ khóa chính là có khoảng 8 9.800 9.800 lượt gì lượt tìm kiếm lượt tìm kiếm họ tổng hợp nhé Đấy yeah. Dạ. tổng hợp gì trung bình các bạn nhé trung bình trung bình trung bình này thì thấy từ khóa này nó rất là tốt này các bạn này nó màu xanh này một trend màu xanh có nghĩa là sao là độ tăng trưởng các bạn nhé 21 phần trăm có nghĩa là sao cái từ khóa này ấy, là nó có phát triển nữa phần mềm này nó phân tích cực chuẩn các bạn nhé nó còn phát triển nữa đúng không còn những cái căn hộ mini tại sao âm 34 phần trăm đây này nó dựa vào cái biểu đồ của các bạn xem này mình bấm bấm đây nhá rồi thế cái nó thế nó giảm dần đó các bạn này 2020 là tháng mấy đây tháng tháng 7 đúng không tháng 7 2020 này là có 8.000 người tìm kiếm cái từ gì căn hộ mini này nhưng mà đến các bạn thấy này các bạn thấy tháng tháng mấy đây 2021 là còn 5.300 người nó nó giảm dần này cái biểu đồ nó giảm dần thì chứng tỏ là gì là cái từ khóa này là khách hàng nó nó giảm dần rồi nhưng mà các bạn vẫn làm chứ bình nhá vẫn làm không phải là các bạn tập trung chữ bình là gì đó anh bình những chỗ là phần màu xanh là, là em làm nhé không phải các bạn ạ là các bạn cứ vẫn làm cho bình những màu đỏ đây là gì là chưa đã giảm dần nhưng mà khách hàng vẫn có các bạn thấy không này đây này trong tháng vừa rồi đúng không tháng 6 đúng không tháng 6 có 5.300 khách hàng tìm kiếm các bạn thấy không thì khủng khiếp không này di chuyển đây xem này đấy và bây giờ search cái thương hiệu ấy căn hộ gì em tên là gì thương hiệu anh à. la vita thằng anh là đúng không chữ a này đúng không ghi này vita vita đúng không la vita này đúng không chính xác chưa thuận an đúng rồi anh thuận an này chỉ là bất động sản phân tích bất động sản cho các bạn đây mình đơn sản số tốt nhất để các bạn gì làm video các bạn nhé có 710 có 710 khách hàng tìm kiếm này căn hộ này và các bạn bấm vào trend này và trend à, tháng tư rồi mà là bọn em làm chiến dịch marketing đúng không ở Trinh dạ tháng tư là bắt đầu mở bán á thấy chưa thấy phần mềm nó chuẩn hoay hoàng đây xem này <laughs> tại tại sao mình biết tại sao mình biết bởi vì mình dựa vào biểu đồ tháng tư này anh Hoàng mới trình, chắc biết tiếng Anh đúng không đây. tháng tư này tại sao mình thấy tháng tư này mở bán nó làm chiến dịch marketing mở bán này tháng tư mà mở bán thì có 4.300 khách hàng tìm kiếm còn là các bạn tung sản phẩm ra thị trường ấy vào tháng 5 này 2.400 mà đến tháng 6 này tháng 6 còn ngàn ba đúng không à, tháng 7 tháng 7 nó có 710 là trên đang giảm dần này đấy ta nói nó tính trung bình nhá đúng không mở bán <laughs> mở bán rồi bây giờ giảm dần đúng không nếu như các bạn xây xây theo kiểu đó gì à ví dụ bình ghép này ờ, gì ta căn hộ mua căn hộ ở đâu tốt nhất Thuận An đúng không ở, ở đó tốt nhất Thuận An nếu các bạn ghép như này hay là gì mua căn hộ Navita Thuận An tốt nhất hạn này hoặc là gì căn hộ ở đâu đúng không tại sao phải mua căn hộ gì căn hộ tại Thuận An đó Bình không nói từ Lavita đâu Bình khi các bạn làm video các bạn bỏ các từ thương hiệu cho cho anh nhé Trình nhé bỏ đi nhưng mà ở trong ở trong video thì Trinh có xích đinh đầu khách hàng là gì hiện tại Trinh đang gì đã có căn hộ đúng không căn hộ là Lavita tại Thuận An chỉ dành riêng cho khách hàng gì và à, khách hàng muốn sở hữu căn hộ ở Thuận An đó, thì các chị có thể liên hệ với Trinh nhà hạn đấy thì Trinh trong video là Trinh có lồng ghép bán vào trong đó nhé mẹ đã làm video phải bán hàng các bạn ạ phải sẽ đi khách hàng phải bán hàng đó. đúng không tại sao phải mua bây giờ mình sẽ mình sẽ làm chủ đề là gì à tại sao tại sao nên gì mua căn hộ tại An này thấy chưa đây là một gì từ căn hộ từ khóa chính đúng không từ căn hộ này miễn sao nó có chứa từ khóa đúng không thì thằng thuật toán của Google các bạn nhé thuật toán của Google YouTube Google là một nhà các bạn nhé ngày xưa là hai thằng tách nhau nhưng bây giờ thằng Google nó mua YouTube rồi thì nó đều dựa vào thuật toán hết các bạn ạ thuật, thuật toán của từ khóa các bạn nhé quan nhận đấy và khi mình dạy cho anh Hoàng với bạn Trinh cái phần SEO web ấy thì mình nói kỹ hơn cái phần đó là phần phần à, thuật toán Google nó tìm hiểu tìm hiểu bài viết như nào làm sao để bài viết lên top nhanh đó như này nhé là con nhện Google ấy và con trí tuệ nhân tạo ấy nó dựa vào là nó dựa vào cái số lượng nó khách hàng truy vấn hàng tháng đúng không ví dụ khách hàng nó từ nó từ được căn hộ đúng không nó từ mình không nói căn hộ Navita đâu căn hộ uh, Thuận An đi ở Thuận An là khách hàng nó dựa vào cái từ khóa khách tìm kiếm đây có 10 tìm kiếm thôi có 10 khách hàng rồi các bạn ạ đấy thấy chưa còn là căn hộ này ở Bình Dương nó chung chung đi rồi nhá khi mình sợ từ khóa mình mình làm video ấy là <laughs> Trinh chú ý nhá Trinh đừng viết cái tên thương hiệu là Trinh hãy sợ à khách hàng nó tìm kiếm ở tỉnh Bình Dương này thấy chưa căn hộ Bình Dương này 2.400 khách hàng rồi rất là cao này thì con nhận Google nhá nó dựa vào cái truy vấn số lượng truy vấn của khách hàng ví dụ là gì khách hàng tìm kiếm một căn hộ tại Bình Dương đúng không là có 2.400 khách hàng tìm kiếm nếu như cái video của Trinh ấy là chứa từ khóa căn hộ đúng không tại Bình Dương đúng không thì nó sẽ ưu tiên nó sẽ truy vấn ra cái bài cái video cái tiêu đề video của Trinh luôn có chữ từ khóa này căn hộ Bình Dương này từ khóa chính đúng không Bình Dương các bạn chú ý nhé đây là gì là mình dạy thêm cho bạn hiểu là phần SEO nhá, phần SEO một xíu SEO từ khóa đấy đó thì ở chủ đề này Trinh nói là không tại sao mua căn hộ tại Bình Dương bây giờ trong đời mình nghĩ rồi đấy à gì đó là gì giao thông này thuận tiện là hẳn ví dụ như vậy rồi đó là gì là khu công nghiệp phát triển này phát triển rồi đó là gì đó là gì nữa em Trinh chuyên gia nói đi gì với lại ờ, thị trường thị trường dưới này nó cũng khá là là nhiều anh thị trường rồi ờ, thuê mua rồi các nó cũng sôi động cơ hội gì phải nói rõ là à cơ hội đầu tư Thấy ờ. chưa? được dạ. ờ. anh Bình không hiểu về bất động sản không hiểu chuyên ngành như các bạn mà Bình là Bình đấy tư duy được các bạn đây là Bình tư duy thôi mà câu đầu tư các bạn nhé và rất nhiều thứ là các bạn à đúng rồi thì đây là một chủ đề video đúng không tại sao xin chào các bạn hôm nay Trinh chia sẻ với các bạn là tại sao lý, 7 lý do chính Mẹ, từ bảy lý do lý do mà nó giải quyết từ từ quay tại sao này 7 lý do nên mua căn hộ tại Bình Dương đúng không thì Trinh nói được cái này không đó. Dạ. Trinh nói được đúng không đó là giao thông thuận tiện đó là gì khu vực phát triển này ờ, đó là gì là cơ hội việc làm tốt này đó và cơ hội đầu tư cho anh chị nữa xong là giới thiệu này à và bên cạnh đó là Trinh đang có một cái dự án là gì dự án là cũng căn hộ tại Thuận An là Vita nó gì đáp ứng đủ tất cả các tiêu chí này đó thì chị à, cần à, có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại nhé là trực tiếp Trinh thì tư vấn à, sẽ tư vấn cho anh chị như vậy và trong video tiếp theo thì Trinh sẽ nói chủ đề đó là gì là vị trí nào tại Bình Dương tốt nhất ve này <laughs> vị trí căn hộ có từ khóa là căn hộ tại Bình Dương đúng không tốt nhất thấy chưa Trinh thế hiểu hiểu cái này không em que là que này ở đâu đấy đúng, không what đấy thì các bạn này kể khi viết bài trong web vậy là phải có đủ 5 cái 5 việc kép một hát các bạn là khách hàng ấy họ lên họ lên search ấy, họ hay sử dụng bộ ngôn à, bộ gì làm cái một hát này tại sao ở, ở đâu ai là người bán là khi nào mua được khi nào sử dụng được và làm thế nào đúng không thủ tục đấy như vậy thủ tục mua căn hộ tại Bình Dương như vậy tại Bình Dương tốt nhất đúng không thế nào đấy hào đấy rồi cái từ khóa hào này các bạn thấy không hào các bạn chưa hiểu chỗ này không Trinh dạ hiểu anh đúng không đó chỗ đó mình không phải bình không phải bình làm hộ cho các bạn mà bình gì bình đang giúp cho các bạn phải tư duy đã làm thì phải tư duy các bạn nhé đó, đó. chủ đề video đó là gì là các bạn phân tích được khách hàng nhé họ tìm kiếm điều gì trên mạng đó. họ tìm kiếm điều gì một là em dựa vào kinh nghiệm của em bán hàng đúng không họ hỏi những câu hỏi nào đúng không trinh họ hay hỏi câu hỏi gì khi họ mua bất động sản của em thì đấy là gì em sẽ làm video chia sẻ cho họ giải quyết luôn đôi công bao việc đúng không đây là anh chưa nói đến đó là gì là gì những video này nó giúp ích cho khi em làm quy trình marketing gửi mail khách hàng đúng không đó khi em bán hàng mà em sẽ ghi lại tất cả tổng hợp họ những câu hỏi họ hay hỏi đúng không thì họ hay hỏi em sẽ làm cho anh thành video bây giờ gì thời công nghệ online rồi đúng không dịch dịch bệnh là làm sao gặp được nhau đúng không trinh phải tư duy nhá nó thay thay vì gì mình gặp mặt nhau mình trả lời câu hỏi mình tư vấn thôi em sẽ quay video em gửi cho anh bình chẳng hạn đấy đó email mình là gì đó à, hàng tuần trinh sẽ gửi cho anh bình nhé như vậy trinh xem cái demo hôm rồi anh anh uh, gửi link website link lên pay các bạn bấm vào có nhận được uh, sách chưa đó nó, nó phải như vậy đấy chăm sóc phải như vậy đúng không trinh phần chủ đề chính hiểu cho em hiểu chưa yeah, dạ, hiểu rồi đúng không anh Đấy. như thế này này em em có nghĩ là em hiểu là như thế này ừ. em sử dụng cái phần mềm là, là tìm kiếm search tìm kiếm cao nhất đó để khi mà mình mình mình làm video xong thì mình Ờ, mình làm ý là mình mình sẽ viết những cái tiêu đề mà nó có chứa những cái từ khóa ờ, mà khách hàng search nhiều thì khi đó bên Google hoặc YouTube nó sẽ hiện cái video mình lên đầu tiên cả ờ, trước hơi hết đúng không anh? À. Đúng rồi. Đấy, từ khóa nhà nó tìm kiếm nhá. Và quan trọng là gì? Là cái chủ đề mà Trinh cũng nói chủ đề nhé chủ đề chúng nó chủ đề gì và hãy chia chia nhỏ nó ra càng nhiều càng tốt cho anh à, đừng nhiều quá nó vừa phải thôi đấy để khách hàng họ gì họ phải xem tiếp video của em nhé vì khách hàng gì họ không thích xem những video dài quá đâu em chia sẻ dài quá họ không thích xem mấy đâu mà họ yeah. Dạ. họ thích video và ngắn ngắn là gì và có một nội dung chứa nội dung cố động ấy thì rất là hay nhé. đó dạ. thì em dựa vào dựa vào à, đó, là em phải phân tích khách hàng trước này và bảy câu hỏi hôm trước anh nói là phần Facebook này và quan trọng nhất là khách hàng họ tìm điều gì ở trên mạng nhé thì em dựa đây em sẽ nói em, em làm chủ đề và cái phần quan trọng nhất đó là gì trong kinh nghiệm hai ba năm em bán đất bất động sản đúng không khách hàng hay hỏi câu hỏi gì nhắc lại này hay hỏi câu hỏi gì khi họ mua bất động sản em liệt kê lại gì à đúng rồi khách hàng hay hỏi gì ta hỏi hỏi như nào hỏi câu hỏi gì thì em dựa câu hỏi em sẽ làm gì video em chia sẻ em giải giải đáp luôn lập tức cho khách hàng luôn đúng không yeah. Dạ. nó thuận lợi nhỉ thuận lợi đó là gì khi chúng ta triển khai hệ thống email marketing đúng không ờ, sau này mình sẽ dạy cho anh Hoàng chương phần email marketing nữa đúng không thì thay vì đó là gì là chúng ta phải bán hàng qua điện thoại trực uh, nói mỏi mồm không thì, thì chúng ta phải bán hàng qua email chăm sóc hàng qua email qua gì còn mini chat nữa đấy đẩy đồng thời hai thứ cho mình đấy. thì tỷ lệ cái hàng họ mua hàng rất là cao các bạn nhé bởi vì sao lặp đi lặp lại ngày nào nữa gửi hoặc là hai ba ngày gửi một lần mà ôi lại trinh gửi mail à ờ, suốt ngày con trinh gửi mail suốt ngày tự nhiên gì lúc lúc đầu rất là ghét đúng không vì sao ôi chứ rồi hôm nay sao không gửi ra lại nhớ các bạn hiểu không đấy và khi làm từ khóa là các bạn phải dựa vào công thức là làm cái một h này thì năm việc chép một h là những câu hỏi họ hay, họ hay hỏi đấy họ hay hỏi họ hay sợ ở trên google đấy thì các bạn làm tiêu đề các bạn phải gì dựa vào cái làm keo một hát này là bạn lồng ghép vào từ khóa chính cho mình Trinh hiểu vấn đề không còn tại sao cái thương hiệu của Trinh sợ ra nó ít như vậy nếu như bây giờ Trinh làm cái kiểu là căn hộ la vì tảo của em ấy thì họ ít người xem lắm mà xem từ khóa chính là nó tìm kiếm nhiều từ gì đó 7 lý do nên mua căn hộ tại Bình Dương đúng không ví dụ như vậy đó là giải thích của why tại sao đó. à Bình Dương đúng không đẹp đúng không cơ hội đầu tư này sau đó em phải giới thiệu thêm một cái phần là gì à Trinh đang có dự án là về tà đấy thì nó đầy đủ hết bảy lý do trên anh chị có thể liên hệ với Trinh nhé qua số điện thoại hoặc là gì anh chị bấm vào đường link ở bên dưới video này thì ở cái đường link ở bên dưới video nhé sau này mình hướng dẫn các bạn làm landing page hôm hôm trước giống bình dẫn dẫn vào gì dẫn vào phễu của bình ấy đó hôm trước mình gửi đó hôm trước là mình demo cho hoàng với trinh xem là tặng dạ. sách này rồi là gì à, cái gì ta à, cái, cái bản đồ kinh doanh online đấy ví dụ vậy thế nên là phễu bạn nhé hai họ gì họ bấm vào link ở bên mua phần mô tả video ấy họ bấm họ nhập thông tin vào là các bạn gì nhốt cá vào trong ao rồi ao riêng của mình rồi đấy còn là nghe anh, anh, anh, Latin Latin Bay là nó riêng rồi web là nó riêng nữa hả? Đặt phải riêng web riêng thì đến cái phần là phần gì phần là hệ thống marketing cho các bạn đấy thì mình sẽ sâu chuỗi hơn tổng hợp lại nhé sản phẩm phễu là gì này xây những bước gì bước gì này à, ví dụ sản phẩm phễu nó thả 10 câu này và upsell bằng landing page nào này thì phần đấy mình, mình chia sẻ cho mọi người nó có nhiều cái để mình làm lắm các bạn nhé đấy, bây giờ là tập trung học video trước đã đó từng bước một trình yên tâm đi từng bước một thì landing page anh Hoàng làm tốt rồi đấy anh Hoàng làm rất tốt đấy chủ đề thì các bạn chú ý cho mình những cái này công cụ thì các bạn sử dụng công cụ này cho mình nhé công cụ trả phí cao nhất này là cái tool.io e ấy thì các bạn là đã đang dùng rồi anh Hoàng dùng rồi nhá đó. thì bài tập cho Trinh ngày hôm nay nhé bài tập cho Trinh này bài tập cho Trinh Trịnh Anh Hòa thì có rồi. Ừ. Đó là gì? Trinh sẽ quay cho mình một video nhé. Video giới thiệu giới thiệu bản thân bản thân và up lên uh, YouTube cho anh dám làm với anh Bình không dám làm cái video giống anh Bình nhờ anh làm không Trinh dám anh hiện tại youtube youtube của em có ai coi đâu <laughs> nên bây giờ thoải mái up up đi <laughs> up rồi <clears throat> là gửi vào nhóm nhé gửi vào nhóm sau đó bình với hoàng sẽ xem họ <laughs> ờ, sẽ xem và bình sẽ chia sẻ cho cái lớp học mà cái khóa học mà hôm trước mình đào tạo cho khoảng trăm người bên kia cho mọi người xem chơi không mình, bây giờ mình chưa nổi tiếng quá mà muốn mình nổi tiếng mình mới sợ chứ giỏi thì em đó bình không nghĩ là bình có ngày hôm nay các bạn ạ là đó là gì bình nghĩ là tại sao mình có ngày hôm nay à, hóa ra thì bình kiên trì mình làm các bạn đó, mình cứ cho đi nhiều đó là gì là số 3 đó chị phải lập kế hoạch cho anh nhé kế hoạch rồi chị đã gửi bản kế hoạch cho anh, cho anh Bình này là kế hoạch là anh Hoàng làm rất tốt lập kế hoạch uh, lập kế hoạch video marketing chứa về trên trình tổng tổng hợp cho bình này là trình phân tích uh, khách hàng là một này rồi trình uh, ờ, tổng hợp cho anh ấy là gì là những cái từ khóa hàng tìm kiếm này rồi là trình viết hết nhá viết ra một cái bản Word của có Excel là tuần số 1 là trình sẽ làm cái gì quay video chủ đề gì đó lên lên chủ đề cho từng video luôn cho anh Bình hiểu làm luôn không làm luôn đó ghi ra ngày nào làm và phân tích từ khóa cho anh phân tích từ khóa what why when who where Đó. lồng ghép những từ khóa này vào trong những từ khóa chính đấy bảy lý do đúng không là một tiêu đề rất là hay đúng không bảy lý do nên mua Và em nghĩ sao có bảy lý do thì chuỗi nhá trinh nhá ví dụ là gì thủ tục pháp lý là chính làm cho thành chuỗi video video số 1 video số 2 thì cái này là gì chị và anh Bình ấy, như này làm sao họ mua hàng đây thì khi Trinh làm video ấy Trinh sẽ thấy đó là gì là em bán hay không bán hay hàng họ gì họ nghe video họ thấy hay quá họ mới theo dõi bấm follow họ bấm sắp họ theo dõi em ở à, Trinh uy tín quá đấy doanh Bình bây giờ ấy, là khách hàng gì họ thấy mình làm họ uy tín quá này họ tự mua hàng các bạn có vậy thôi và tập trinh nhớ làm này cho anh này phần kịch bản dạ. kịch bản giới thiệu anh có rồi <clears throat> gửi trinh nhá em xin bản ấy, kịch bản chiếu chiếu mình gửi cho anh Hoàng luôn nhá kịch bản là kịch bản video này mình à, học à, một anh đạo diễn là anh đạo diễn anh anh Vũ ấy. À, là đạo diễn là trưởng ban gì hình ảnh video của gì của những bộ phim lớn ấy, cảnh sát hình sự này đó mình học anh ấy rồi cho nên anh anh ấy là cho mình một cái kịch bản giới thiệu Đấy, anh đang có khoa học video ấy thực tế mình học hết tất cả diễn giả rồi đây, đây mình chia sẻ lại thôi mình đúc kết lại mình gửi cho anh chị thế mình gửi cho cho mọi người kịch bản nhé yeah. Dạ. kịch bản này không quá thì không quá hai không quá 3 phút nha dưới 3 phút cho mình làm sao dưới 3 phút ngắn gọn Đó. không sao hết nhá rồi bình chưa dạy à, bản trinh đó là cắt ghép đúng không chỉnh sửa làm hiệu ứng intro như thế nào đó. thì mình sẽ sắp xếp một một ngày riêng dành cho cho, cho trinh nhá còn anh hoàng thì anh hoàng làm tốt quá rồi làm đẳng cấp quá à, làm đẳng cấp thì à, anh hoàng cố vấn thêm cho bạn trinh giúp, giúp mình nhé anh hoàng hỗ trợ bạn trinh giúp em nhá đấy thì à, nhớ anh hoàng giúp đỡ bạn trinh nhá vì yeah. À, dạ. lúc mình mình mắc công việc hay hoặc là mình đào tạo hoặc gì mình bận công việc thì hôm trước bị nhánh hoàng rồi phải không phải đùa nhá anh Hoàng chưa vợ thì trinh chưa chồng <laughs> như nào hai người hợp nhau hỗ trợ nhau nó dễ hơn <laughs> vui đấy rồi còn là gì còn là cơ duyên này được cho bình gặp gỡ Trinh gặp gỡ anh Hoàng hay thực tế là gì và ví dụ như hệ thống khác đúng không là họ gì ờ, họ có một cái quan điểm đó gì thêm mày làm việc của mày tao, tao làm việc của tao được sống trên mặt bay Nhưng mà khi làm việc với bình ấy là cái đội nhóm quan trọng nhất các bạn ạ hỗ trợ nhau đấy hết dịch thì uh, mời các bạn đến Sài Gòn tức là mình còn nhiều đội nhóm khác nữa cho các bạn giao lưu nữa hỗ trợ nhau là chính như vậy mình mới giúp giúp nhau được thế thì uh, anh Hoàng có thể có những kinh nghiệm gì anh Hoàng có thể chia sẻ giúp giúp anh cho bạn Trinh nữa để giúp bạn Trinh giúp em nhé. đấy cái website của của bạn Trinh thì anh Hoàng làm rất là tốt rồi đấy. thì những phần nào mà gì cần mình bổ sung thì mọi người nói với mình nhé cái nói thì quan trọng bây giờ đang dịch đúng không đang dịch thì ờ, công việc của anh Hoàng bây giờ là hàng chắc là về giao hàng khó đúng không ở bên Hòa rồi rất là khó rồi đúng không thấy đang chạy quảng cáo thế anh Tiến Định thấy đại Hoàng chạy quảng cáo ở trên cái nhà sách rất là tốt ờ, nhà sách này rồi là một số sản phẩm khác nữa à, bây giờ là dịch tới rồi nhà nước lại gì cấm ship đúng không rất là khó khăn nói chung là khó gọi là khó khăn chung nhá trinh không phải lo đâu ngày nào khó khăn cả đó, thì bây giờ mình phải chấp nhận thì qua dịch cái là gì anh em ta là chiến đấu mạnh hơn thì cái thời điểm dịch này thì là gọi là một thời điểm để chúng ta gì mình uh, chậm lại một xíu để mình học tập các bạn ạ mình phát triển bản thân nhiều hơn mình học hỏi đó buổi thời gian trước nếu như không dịch đúng không thì trinh em thì có, có thời gian học đâu mà trinh bà đi suốt mà đúng không dẫn khách đi khách suốt rồi <laughs> đi khách thì ờ, các thời điểm này để các bạn để luyện tập các bạn thì thấy anh Hoàng bút thời điểm này thấy bình thấy anh Hoàng đã bùng nổ anh Hoàng làm rất là mạnh cực kỳ mạnh luôn đấy thì, thì à, về phần bất động sản nhé chủ đề gọi là gì anh Hoàng góp ý giúp Bình cho bạn Trinh nhé thì uh, hai người cứ nói chuyện với nhau phần chủ đề ấy, thì Trinh có thể nhờ anh Hoàng cố vấn thêm bởi vì anh Hoàng là có kinh nghiệm và anh Hoàng có một công ty bất động sản anh hoàng có rảnh không em nhờ anh Hoàng giới thiệu thêm em Đấy, thấy chưa? Vì anh Hoàng đã có một công ty bất động sản nữa thì chắc chắn là kinh nghiệm có rất nhiều rồi đó thì sắp, tới hoàng cũng quay rất là nhiều clip về bất động sản để anh em mình cùng ấy thấy, chưa đấy cơ hội nhá cơ hội cho trinh nhá để để chị làm việc với hoàng nhá hợp tác với nhau hỗ trợ nhau theo như, theo như kế hoạch mà chưa có, có gửi lên trên group mình đó thì hoàng cũng đang xây dựng lại công ty bất động sản thì cũng sẽ chia sẻ vr thương hiệu của mình trên đó dạ đúng rồi mình xem rồi thấy là anh hoàng làm rất là bài bản nó thật đấy thì kế hoạch của làm rất là hay thì trinh có thể hỏi thêm anh hoàng nhé phần phần ờ, phần chuyên ngành bất động sản thì những cái phần này mình chia sẻ cho các bạn đấy để giúp cho các bạn để gì các bạn để có một tư duy để các bạn làm thôi chứ mình không làm hộ đâu nói thật kinh nghiệm sản mình không có nhiều biết sơ sơ thôi còn làm sao sau bằng hoàng mới trinh được đúng không thì may quá là hai người cũng bất động sản thì là cho làm việc với nhau được đó đấy thì cái phần này là hôm nay thì đến vậy thôi để mọi người người làm giúp mình nhé dạ. yeah. đấy thì cái phần này không không khó đâu nhé không khó nó khó là các bạn gì là các bạn làm bước đầu tiên đấy là khi khởi động ấy <laughs> gọi là khởi động là gì là anh Bình ơi em quay video này trời ơi sao trang điểm rồi là có đủ thứ cả rồi bối cảnh ngồi đâu đây rồi là ánh ánh sáng như nào các bạn cứ làm đi đấy thì Bình sẽ dành riêng cho cho anh Hoàng mới chỉ một ngày về phần kỹ thuật nhé kỹ thuật để xét đèn nhé xét đèn ấy để nhẽ ra cái này là học mà nhẽ ra cái là học online đó thì là mày hoàng chị đến lớp của mình rồi và do điều kiện là online thì mình sẽ bố trí sau đó mình sẽ bố trí mình sẽ xét cho bạn xem các bạn làm theo backlight fill line như thế nào với cái đèn đấy đó để gì để có một đèn ở phía sau ấy đèn vàng này hạn ấy, để nổi tóc lên thì mình sẽ dạy cho anh chị là một cái buổi kỹ thuật nữa nhá làm hình ảnh còn phần còn à, gì ta phần phần ờ, à phần phần là kỹ thuật làm intro hay là gì làm cắt ghép video ấy và đấy là anh mà làm tốt rồi thì mình sẽ dạy riêng bản trình xíu nhá cái này làm nhanh thôi anh Hoàng làm video ở trên điện thoại hoặc trên máy tính nhưng mà máy thuận. mà à đúng rồi máy tính là nó đẳng cấp hơn đấy nhanh hơn. và nó đẹp hơn nó hiệu ứng tốt hơn nó chuẩn hơn đấy thì là bọn trình luyện tập cho anh bình đó là gì sử dụng máy tính nhiều nhé trình nhé thế em sử dụng điện thoại ờ, sử dụng điện thoại nhiều quá hôm trước gặp em thấy em ờ, phần máy tính hơi, hơi ngáo ngáo xíu trời ơi <laughs> quá ngáo luôn chứ không phải là xíu xíu đó à, à đấy. Thì, thì cái phần này là gì là một thử thách đối với trinh còn đối với con trai như anh Hoàng với Bình ấy, thì là tiếp xúc máy tính thường xuyên làm việc kỹ thuật nhiều thì là có thể hiểu được ờ, khó nhất là đó gì phần trinh nỗ lực của em ấy thì là Bình cũng trong sự như anh Hoàng giúp đỡ bạn trinh nhé có gì là hai anh em làm việc giúp bình nhé để hỗ trợ lẫn nhau okay. đấy thì là buổi mai thì mình và ờ, mình dừng lại đây thôi ờ, ngày mai yeah. Dạ. ngày mai ừ. à, ngày mai thì sẽ là ngày mai tối mai nếu mà Trinh mà quay video xong rồi đúng up lên YouTube rồi thì mình làm việc tiếp mình mình nói chuyện tiếp nhé đấy mình nói chuyện tiếp phần kỹ thuật thì mình sẽ dành cho Trinh một ngày nhé một ngày luôn một ngày từ sáng đến tối yeah. Dạ. phần này là phần nó quan trọng lắm đòi hỏi em phải biết các kỹ năng về máy tính biết phần mềm à, nếu sử dụng phần mềm thì anh chỉ sử dụng phần mềm Camtasia nó cơ bản nhé à, còn khi ừ. nào mà các bạn mà làm sâu ấy mình chỉ dạy chị một phần mềm đó này Adobe Premiere chị nhé phần mềm làm cực hay luôn này cái phần mềm này là gì cho phim truyện trong bộ phim hiệu ứng nhiều lắm dạ. Camtasia tại sao mình làm video trên YouTube làm mà Camtasia đơn giản là bạn xuất nhanh rất nhanh làm đơn giản thôi còn khi các bạn làm làm phim hay gì hiệu ứng nhiều thì các bạn sử dụng phần mềm Adobe Premiere các bạn sử dụng phần mềm đó đó thì trước mắt là gì các bạn làm cơ bản trước làm tốt là gì làm cơ bản thôi Đấy. và dạ. trình này up lên kênh YouTube là một này up lên fan, fanpage là hai này up lên Facebook cá nhân là ba up lên ờ, TikTok là 4 Instagram là 5 nhà làm kênh cho anh Bình nhá và gửi đường link nhóm để chứa Bình với Hoàng ờ, xem nha thì mình thầy cho hỏi là mình mình tạo cái group zalo á thầy cái đó nó có phức tạp này mình ha đây nhá mình, mình mình chia sẻ luôn cho hòa nhé <clears throat> đây ok phần uh, phần này ngoài lề xíu đây ngoài lề đúng không ạ mai quay hàng hỏi nhiều quá học viên hỏi nhiều quá đây ví dụ như này nhá cái phần mà thêm người vào group và mọi người biết làm chưa thêm vào group dạ biết rồi bây giờ mình sẽ làm từng bước một nhé để mình quay video lại